Xin chào tất cả các quý anh em trên toàn quốc thì Lời đầu tiên là mình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý anh em và gia đình Luôn luôn mạnh khỏe trong cái mùa dịch Covid này Thì hôm nay mình có mua được một cái sản phẩm đèn bắt mũi của bên phụ kiện số 123 này thì Hôm nay mình muốn ờ, quay lại để giới thiệu đến mọi người Xem là cái sản phẩm này liệu nó có được giống như quảng cáo Và cái chất lượng của nó liệu có được được được như quảng cáo mà bên phụ kiện số 123 đang quảng cáo không mọi người nhé Thì cái đèn này mình mua là 500 nghìn thì họ có tặng thêm cho mình một cái rắc nối dài 2 mét và có công tắc đây mình thấy cái này cũng khá là hay bởi vì là cái đèn này thì thường là sẽ treo ở trước cửa nhà hoặc là sau nhà ấy mà nhà mình ở quê mà làm sao mà có ổ điện sẵn đến đấy được nên là họ đã tặng thêm một cái này để mình có thể cắm và bật tắt rất là tiện như kiểu bật tắt đèn thôi mình thấy đây là một cái chi tiết khá là là là tâm lý chắc là họ cũng bán nhiều cho những cái người người dân ở vùng quê như như như mình rồi bởi vì là nhà ở quê mà ổ cắm ổ điện cũng thiếu chứ làm sao mà mua được một cả một cái ổ cắm để chỉ chạy nguyên cái đèn này khéo cái ổ cắm này bằng quá tiền cái đèn mình thấy cái chi tiết này cũng khá là ok thì cái đèn này là cái đèn bắt mũi của hãng điện quang mọi người ạ chắc mọi người cũng đã biết cái hãng điện quang này đã rất là nổi tiếng rất là lâu rồi đấy ngày xưa nó hay có sản xuất các cái loại bóng tít các cái đồ điện gia đình đình thì phải ngày xưa nhà mình cũng hay sử dụng bóng tít của điện quang chất lượng của nó thì mình thấy cũng khá là ok còn không biết là bây giờ thì chất lượng của nó như nào nhưng mà đầu tiên thì mình thấy là cái hộp của sản phẩm đóng rất là đẹp đầy đủ thông tin đề này được bảo hành 12 tháng mọi người nhé bảo hành 12 tháng luôn thì bây giờ mình sẽ cùng nhau mở hộp và mình sẽ cùng nhau lắp thử lên để mình thử xem xem là liệu là cái đèn này nó có hoạt động đúng như quảng cáo không mọi người nhé đây chính là kết cấu bên trong của sản phẩm này phía trên trên này thì được làm bằng nhôm mọi người ạ làm bằng nhôm đây phía trên này thì được làm bằng nhôm mọi người nhé Đó. còn xung quanh này thì chỉ được làm bằng nhựa thôi Đó, chỉ làm bằng nhựa thôi Đó. thì cái nguyên lý hoạt động của nó thì cũng rất là đơn giản thôi mọi người ạ nó hoạt động giống như là cái vật mũi ở nhà các bạn ấy nó sẽ có hai cực điện ở đây sau đó là con mũi nó khi mà nó thấy cái ánh sáng ấy, nó bay vào khi nó bay vào thì nó sẽ vướng vào đó và nó sẽ bị giật và nó sẽ bị chết đó. ở bên ngoài nó có một cái màng bảo vệ này nó có một cái lớp lưới bảo vệ này đó mặt bên này cũng thế có một cái lớp lưới bảo vệ đây một cái dây này mình có thể treo lên đây là một cái công tắc để chúng ta bật này đó và đây chính là cái dây cái dây nguồn của nó cái này sử dụng điện 220 luôn nhé mọi người cắm vào cái dây nguồn này thì chắc là dài được khoảng tầm mét rưỡi đấy đó. cái kích thước của cái này là đây mình xem trên hộp xem kích thước của nó là bao nhiêu nhá đây ạ à, cái kích thước của nó là 4 mọi người nhìn rõ không ạ 483 nhân với 65 nhân với lại 245 đây kích thước của nó là 483 nhân với lại 65 nhân 245 mọi người nhá, đây nó có gửi thêm kèm theo cho mình một cái à, khay để chúng ta đựng ở phía để chúng ta đặt ở phía dưới này ta dạ có thể đặt ở phía dưới này chắc là khi nào mà mũi nó chết nó rơi xuống đây thì chúng ta tháo ra vệ sinh đó, chúng ta có thể bỏ ra chúng nó vệ sinh đó bỏ dưới này rồi đây chúng ta sẽ cùng nhau lắp cái đèn này và cùng nhau thử nghiệm xem là qua đêm nay thì liệu cái đèn này nó có bắt mũi được như những cái gì mà phú kiện, phía phụ kiện số 123 đang quảng cáo không mọi người nhé Rồi như vậy là mình đã lắp thành công rồi mọi người ạ Đây khi bật thì cái đèn nó sẽ sáng ánh sáng xăng như này để nó thu hút con muỗi mọi người nhé. Đó có một cái điểm mà mình khá là là ưng ở cái sản phẩm này Đó là phía phụ kiện số 123 có tặng thêm cái dây này này Đó bởi vì là cái dây cũ của nó chỉ dài có một mét thôi Nên là không thể mà mình cái đèn này mình phải lắp ở ngoài trời Nên không thể nào có các cái ổ điện mà đến gần cái đèn này được Nên là họ tặng thêm một cái dây này dài khoảng 2 mét đó đây có một công tắc này ở ban ngày chúng ta không thích thì chúng ta tắt đi đó và đến khi nào chúng ta sử dụng thì ta mở lên rất là tiện rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đợi xem xem là liệu đêm nay chiếc đèn này có bắt được con muỗi nào không mọi người nhá xin chào mọi người bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là chiếc đèn bắt muỗi của chúng ta đã thu hoạch được gì sau một đêm đây ạ à, mọi người nhìn này như đầu tiên thì à, mình nhìn thấy là đang có rất là nhiều con đã bị bám vào trong cái lưới bắt mũi rồi bây giờ mình sẽ thử trèo lên và kiểm tra trực tiếp cho mọi người xem nhá đây công tắc đây ạ mình tắt đi này rồi giờ mình sẽ trèo lên và kiểm tra xem là cái đèn bắt mũi này của mình bắt được những con gì nhá wow đây nhưng mọi người nhìn này rất là nhiều con đã bị bám vào trong cái màng này rồi mọi người nhìn này đầu tiên là mũi này mũi vằn này đây là một loài mũi mà có tỷ lệ truyền bệnh cao nhất đấy cao cao này có cả cao cao đó mọi người ạ đó, cao cao đã bị nướng cháy luôn rồi đây mọi người này đó mọi người thấy cái vết đen không đó nó đã bị nướng cháy luôn rồi này có cả mối này mối bướm đêm rất là nhiều con đó, bướm đêm này đó như vậy là sau một đêm thì chiếc đèn mắt mũi của chúng ta đã thu hoạch được khá là nhiều các cái con côn trùng ở đây à, nếu như không có chiếc đèn mắt mũi này thì tất cả các con côn trùng này có cơ hội bay vào nhà thì đây chính là một mầm bệnh rủi ro cho tất cả các thành viên gia đình đó như mọi người thấy chưa khá là ok mình thấy khá là ưng ý với sản phẩm này thì dù sao thì sau một đêm nó cũng đã bắt được rất là nhiều con vật như thế này còn độ bền của nó thì mình chưa dám khẳng định nhưng tới thời điểm hiện tại thì mình thấy rất là ưng ý với sản phẩm và cái sản phẩm nó đã rất là được đúng như quảng cáo đó như mọi như à, bên phụ kệ số 123 quảng cáo thì nó có thể bắt được tất cả các loại côn trùng thì ở đây mình thấy cũng có rất nhiều loại như là bướm đêm này đây một con bướm đêm này có cả mối này đây là mối đây có cả cào cao này và đặc biệt cái con mà mình ghét nhất đó chính là con muỗi đây mọi người nhìn thấy chưa muỗi này đã chết khô rồi đó ở phía cái dưới cái khay này thì mình thấy là nó cũng chưa rụng xuống thì phía bên phụ kiện số 23 có nói là khi mà cái con này chết thì khoảng một hai hôm sau nó sẽ khô và nó sẽ tự dụng xuống ở dưới đây mọi người ạ đó, thì mình cũng sẽ thử kiểm tra xem là một hai hôm nữa thì cái con này nó có bị khô và nó sẽ dụng xuống dưới đây không mọi người nhá rồi như vậy là mình đã cùng mọi người review cái sản phẩm đèn bắt mũi này thì đầu tiên theo đánh giá của mình thì đây là một sản phẩm đúng như quảng cáo tạm thời đến thời điểm hiện tại thì đúng như quảng cáo lắp đặt thì rất đơn giản đó họ còn tặng cho mình thêm những cái dây đai thít như này về là mình chỉ việc đai lên là có thể sử dụng được ngay ngoài ra còn được tặng thêm một cái à, giáp cắm kèm với lại công tắc như này mình thấy khá là hài lòng đến thời điểm hiện tại đó, thì các bạn nào mà có nhu cầu muốn mua hàng thì có thể liên hệ đến à, fanpage phụ kiện số 123 mình cũng không phải là đây là mình quảng cáo gì đâu mà đây mình thấy một cái sản phẩm rất là tốt thì mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người ai mà đang có nhu cầu cần bắt các loại côn trùng thì có thể sử dụng nghiên cứu đến cái sản phẩm này rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình hy vọng là lần sau mình sẽ mang đến cho mọi người các cái sản phẩm tốt hơn thông dụng hơn và giúp ích được cho đời sống cảm ơn mọi người đã theo dõi video